Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Nhìn hổ thịt mồi Thủ tướng Chính phủ có chuẩn bị thế võ phòng thân hay không? Việc chỉ đạo Ban tuyên giáo rút hết lời thanh minh của cựu Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc sẽ là đề tài bàn tán của giới quan sát trong thời gian vừa qua và sắp tới bởi nó cho thấy sự cứng rắn và sự quyết tâm của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Không biết tiếp theo ông Nguyễn Phú Trọng sẽ làm gì với ông Phúc đây? bởi đánh vào sào huyệt của ông cựu Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc khác với đánh một ủy viên Trung ương Đảng nhỏ nhòi. Miếng đánh của ông Nguyễn Phú Trọng vào Nguyễn Thanh Long và Trung Ngọc Anh có thể làm cho ông Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ quan, nhưng đánh vào Nguyễn Xuân Phúc thì ông Phạm Minh Chính không thể chủ quan cho được. Đây là ván cờ của Nguyễn Phú Trọng và ông Nguyễn Xuân Phúc, đây là dịp để ông Chính xem giờ. Nào mà ai và lúc nào ông Trọng sẽ đánh vào ông trong thời gian sắp tới. Đây là hình ảnh ông Nguyễn Phú Trọng tuy giả yếu nhưng lại rất mạnh. Trong trò mèo vần chuột giữa ông Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng và ông Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, ông Trần Cẩm Tú đã bị kẹt giữa hai ông này. Ông Nguyễn Xuân Phúc dùng ông Trần Cẩm Tú để đỡ đạn bằng câu Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã xác nhận. Trong khi đó, ông Trần Cẩm Tú, chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương, là người thực hiện mệnh lệnh của ông Nguyễn Phú Trọng Tuy nhiên, trong cuộc chiến giữa ông Nguyễn Phú Trọng và ông Nguyễn Xuân Phúc đã đưa ông Trần Cẩm Tú vào một thế rất khó xử. Đây là hình ảnh rất khó để ông Nguyễn Xuân Phúc bảo vệ vợ con trước nành vuốt của kẻ thù. Ông Nguyễn Xuân Phúc thì nói Ủy ban Kiểm tra Trung ương xác nhận là vợ ông không liên quan đến Việt Á. Còn ông Nguyễn Phú Trọng thì lại cho rút lời của ông Nguyễn Xuân Phúc trên mặt báo chí của nhà nước. Việc rút lời ông Phúc không mang ý nghĩa che đậy nữa vì những lời đó đã được báo chí nước ngoài và mạng xã hội lưu lại từ lâu. Có người cho rằng ông Nguyễn Phú Trọng cho ban tuyên giáo rút lời ông Phúc chủ yếu là để dằn mặt ông cựu chủ tịch nước rằng lời mi nói không là đảm bảo an toàn cho vợ. Đấy là một vài suy đoán của một số người cho Thời báo chấm biết như vậy, còn ý ông Nguyễn Phú Trọng có thực sự như thế hay không thì cũng còn phải chờ. Có thể ông Trọng cho rút lời ông Phúc trên báo chí là tránh trong Trần Cẩm Tú rơi vào thế khó. Với Nguyễn Phú Trọng không có đồng chí nào cả, không thể gài được ông bởi ông Trọng là người lạnh lùng, khó lường và nhẫn tâm. Cho nên việc ông Nguyễn Xuân Phúc mang ông Trần Cẩm Tú ra đỡ cũng không gài được ông Tổng Bí Thư. Ông sẽ làm tới cùng nếu ông muốn vì ông có quyền lực tuyệt đối, đồng thời ông có thể đứng trên cả đảng luật lẫn pháp luật. Đấy là những cú ra đòn của ông Nguyễn Phú Trọng đối với ông Nguyễn Xuân Phúc. Rất có thể những chiêu thức đấy cũng sẽ lại vận lên chính ông Phạm Minh Chính là đương kim thủ tướng nếu có điều kiện. Vụ án Việt Á liên quan đến Nguyễn Thanh Long, Vũ Đức Đam thì hai người này cũng là cấp dưới của ông Phạm Minh Chính cả. Vụ chuyến bay giải cứu cũng liên quan đến ông Phạm Bình Minh thì ông Phạm Bình Minh cũng là cấp phó cho ông Phạm Minh Chính. Vậy thì nếu ông ông Nguyễn Xuân Phúc bị sai phạm vì để cho thuộc hạ làm sai thì tại sao ông Phạm Minh Chính lại tránh được tội trên khi thuộc hạ của ông cũng sai? Đây là hình ảnh liệu ông Phạm Minh Chính có thể rút ra bài học từ trường hợp ông Nguyễn Xuân Phúc hay không? Vậy nên nếu ông Phạm Minh Chính là người biết làm chính trị thì cũng nên xem cách ông Nguyễn Phú Trọng đang thịt mồi mà hình dung kịch bản cho bản thân mình. Không biết ông Phạm Minh Chính có kế sách gì hay không nếu không có thì rất khó mà trụ được trước ông Nguyễn Phú Trọng đầy mưu mồ. Năm 2023 còn đó những vụ án lớn chưa giải quyết xong, còn rất nhiều các vụ bắt bớ nữa. Từ hạ tầng, ông Nguyễn Phú Trọng bắt người chán, thì ông lại đến với thượng tầng. Còn rất nhiều nhân vật đợi ông Nguyễn Phú Trọng ra tay. Nào là Lê Thanh Hải, rồi Lê Hoàng Quân, nào là Nguyễn Văn Đua và không loại trừ hai cây đại thụ liên thông với nhau, đó là ông Phạm Minh Chính và Nguyễn Tấn Dũng.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 Họ ăn ngay cả khi người dân đang phải chịu cảnh thảm họa, người chết thì la liệt. Khi đồng bào đang bị mắc kẹt ở nước ngoài vì dịch bệnh, họ vẫn không tha. Những cái ác ấy không sông nước nào có thể rửa cho hết được. Rồi mới đây, vụ án ngành đăng kiểm lại đang là một tội ác mới. Hàng ngàn, hàng vạn xe không đủ tiêu chuẩn lưu thông được những trung tâm đăng kiểm này cho qua để chạy trên đường phố tại Việt Nam. Việt Nam là một quốc gia có tỷ lệ tai nạn giao thông thuộc hàng cao, trong đó có phần lớn đóng góp không nhỏ của các trung tâm đăng kiểm này. Đây là hình ảnh công tác chỉnh đốn đảng được ông Trọng triển khai từ nhiều năm nay. Dưới sự quản lý của Đảng Cộng sản Việt Nam, án tham nhũng ngày càng tăng về số lượng và tăng về mức độ nghiêm trọng của nó. Vậy thì việc chỉnh đốn đảng của Nguyễn Phú Trọng trong hơn 10 năm qua có hiệu quả gì hay không là câu hỏi được đặt ra. Hỏi cũng là trả lời, không hề hiệu quả. Đảng Cộng sản ngày càng thối nát hơn. Có người nói một cách mỉa mai rằng ông Nguyễn Phú Trọng nói chỉnh đốn đảng nhưng ông thực hiện chỉ một nửa. Ông không chỉnh mà ông chỉ có đi đốn. Thực ra câu nhận xét này cũng có lý vì Đảng Cộng sản có thay đổi bản chất trong 10 năm qua đâu mà nói ông Nguyễn Phú Trọng có chỉnh. Đảng Cộng sản vẫn bảo thủ vẫn bám lấy chân của Trung Quốc, vẫn tham nhũng tràn lan, vẫn sản sinh ra thành phần sâu dân một nước đầy dẫy. Chỉ có phần đốn là ông làm mạnh. Ông cho vào lò rất nhiều quan tham, từ Ủy viên Trung ương Đảng đến Ủy viên Bộ Chính trị, có đủ cả. Vào ngày 6 tháng 2, tờ báo Sài Gòn Giải Phóng có bài viết rằng xây dựng chỉnh đốn đảng, nhân tố quyết định vai trò đầu tàu của thành phố Hồ Chí Minh. Được biết công tác chỉnh đốn đảng được luật hóa bằng nghị quyết số 31 của Bộ Chính trị về phương hướng, nhiệm vụ phát triển thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Đây là hình ảnh ông Nguyễn Phú Trọng chủ yếu là đốn chứ không phải chỉnh. Ông Nguyễn Văn Nền đang là chiến sĩ tiên phong của Nguyễn Phú Trọng để mà chỉnh đốn đảng với chính quyền thành phố Hồ Chí Minh. Tuy nhiên, cho đến nay, công tác chỉnh đốn thì vẫn dậm chân tại chỗ vì nó là mẫu số chung của Đảng Cộng sản Việt Nam. Còn công tác đốn thì cũng rất hạn chế. Ông Nguyễn Văn Nền cũng chỉ mới đốn được Tất Thành Cang, còn lại Lê Thanh Hải, Lê Hoàng Quân và Nguyễn Văn Đua thì ông Nên vẫn không làm gì được. Ông Nguyễn Phú Trọng quyết tâm chỉnh đốn đảng là có thật. Tuy nhiên, vì dư ý chí, ông nghĩ rằng ông đã đốn ngã hàng loạt đồng chí của ông, thì đảng sẽ trong sạch nhưng thực sự không phải như vậy. Tham nhũng trong Đảng Cộng sản Việt Nam nó lưng như sóng trào vậy, lớp này tan thì lớp kia lại trào tới. Bản chất của Đảng vẫn là tham nhũng và thậm chí tham nhũng còn nghiêm trọng hơn trước kia. Ông Nguyễn Phú Trọng vốn là con người bảo thủ, duy ý chí, ông đốn đồng chí như ngả dạ và đinh ninh rằng Đảng sẽ được chỉnh, nhưng đâu ông có xem lại thành quả. Sau bao năm đốt lò, thì Đảng của ông nhìn đâu cũng thấy củi, củi như rừng không thể nào đốt cho hết được. Đây là hình ảnh ông Nguyễn Văn Nên và ông Nguyễn Phú Trọng tại thành phố Hồ Chí Minh. Hiện đang có thành phần không nhỏ tung hô ông Nguyễn Phú Trọng vì ông là người chống tham nhũng mạnh nhất của Đảng Cộng sản từ năm 78 năm cầm quyền. Nhưng kết quả dân được gì thì vẫn chưa có câu trả lời. Ông đánh Việt Á thì tiền của dân bị buộc phải mua kit xét nghiệm dởm có được trả lại cho dân hay không? Ông đánh chuyến bay giải cứu, sao ông không tính tới việc hoàn trả lại tiền vé bị tập đoàn chuyến bay giải cứu chiếm dụng của người kiều bào khắp nơi trên thế giới? Có lẽ ông Nguyễn Phú Trọng đánh tham nhũng là vì thành tích cho ông thì đúng hơn là mang lại cho người dân cuộc sống ít bất công hơn. Ông Trọng có đốn mạnh tay thế nào thì dân oan Thủ Thiêm vẫn ngậm đáy cháy đắng, dân oan vườn giao Lộc Hưng vẫn ngậm cháy đắng và dân oan văng Giang, Đồng Tâm vân vân vẫn mãi là dân oan